Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp phần 2 của phần um, trao đổi để lấy nguồn tài nguyên với giá hời nhất ở trong game ở phiên bản Civilization 6. Ở phần trước mình dừng lại ở ờ, ở ở phần là mình offer một cái nguồn tài nguyên và khi mình nhấn vào cái nút này khi mà nhấn vào cái nút này là mình muốn trao đổi tài nguyên này lấy 100 đồng tiền vàng thì ở cái với giá này thì cái nước cái đức đối tác của mình không chấp nhận đó vào lúc này thì nó lại trở về một cái tình huống là mình mình không muốn là mình cho không cái tài nguyên và số đồng vàng thì ở à, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mình lấy được đồng tiền vàng thì mình sẽ offer về phía bên mình sẽ phô 100 đồng tiền vàng và mình nhấn vào cái nút này thì lúc đó người đối tác họ ở phía bên kia họ sẽ đưa ra cái số đồng tiền vàng nút accept đi sẽ xuất hiện tuy nhiên mình muốn lấy nhiều vàng hơn nữa thì kinh nghiệm của mình thì lúc đó mình dễ đưa ra có mức tiền vàng cao hơn thì bạn đấy lúc này cái số tiền vàng phía bên kia chấp nhận sẽ được cao hơn và trong một cuộc thương thảo bạn có thể biết được bên kia có thể trả tối đa là 383 đồng vàng và số lượng tối đa và số vàng tối đa trong vòng của một lượt trong vòng 30 lượt là 60. Nghĩa làm sao lấy được lấy được càng nhiều đồng tiền vàng thì bạn cứ nên tăng và tìm hiểu cái số vàng trả trực tiếp và số vàng cho mỗi lượt giờ dạ, ở đây mình muốn lấy nhiều nhất 383 đồng vàng một lúc thì cái đây là nên chăng chăng ok đại loại như vậy thì với cách này bạn sẽ tìm được bạn sẽ tăng được cái số tiền bạn có khi cho đổi nguồn tài nguyên của thành phố của bạn khi mà offer cái đồng tiền vàng quá cao thì cái nút này sẽ không trả về cái gì hết thì lúc đó bạn nên giảm giảm số số vàng lại ok đây đây là 317 đồng tiền vàng 160 đồng một lần ok số vàng này cũng mình nghĩ cũng cũng ok nhất nè lúc nào nạp sách đều ok giao dịch thành công đã thành công thì bạn sẽ thấy được cái số đồng tiền vàng trong thống kê chỗ này và ngoài qua với cái cách như vậy mình cũng có thể bắt deal để trao đổi lấy một thành phố thì thường thường bên kia sẽ đưa ra một list thành phố họ có thể offer thì thường thường họ sẽ offer những thành phố nào mà có dân số đang dân số càng đông thì cái giá thành ca thành phố đó cũng sẽ rất là cao cái giá để đổi thành phố đó cũng rất là cao là có một thành phố đồng ý trao đổi đây chẳng hạn như nước này muốn trao đổi thành phố Aten với 6.000 đồng tiền vàng và 543 lượt vàng mình thấy cái giá này cao quá rồi bạn có thể chỉnh và tìm kiếm của giá đây ở ờ, cái cái cái bản game của mình thì ở đây có thể là một cái bất nhỏ của Civilization Ok, lúc đó là mình đã có được cái thành phố Aten nằm đâu đây Aten Aten nằm đâu nhỉ Leon đây cái AT này mình đã trao đổi thân đảo thành công thì lúc đó nó sẽ có mặt trên bản đồ lần trước đó thì là chưa có trước đó là con nước này ha rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình hy vọng các bạn à, thích phần video chia sẻ của mình và hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau